chọn thành pháp của mình ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt tại khu dân cư Phú Lợi thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương à, khu dân cư Phú Lợi này thì nằm à, tại à, trục đường đó là rất là gần với đường à, Huỳnh Nguyên Lý nha cả nhà và từ vị trí à, khu dân cư này chúng ta có thể di chuyển vào tất cả các hướng ví dụ như chúng ta có thể di chuyển ra siêu thị Bixi ở phía bên à, tay trái này à, ra đường Phú Lợi thì chỉ mất tầm khoảng hai phút thôi ạ à. Nếu chúng ta di chuyển vào thành phố mới thì chỉ tầm khoảng 5 phút thôi nha cả nhà. Còn từ vị trí này chúng ta di chuyển lên à, à, siêu thị Aeon à, Thuận An thì chỉ tầm khoảng là 10 5 phút. À, nếu mà chúng ta di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ tầm đâu đó tầm khoảng là 20 cho đến là 25 phút thôi nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta hãy đi vào bên trong cây nhà. Và ngày hôm nay chúng ta muốn review à, cây nhà, đó là căn nhà này ạ. À. Cây nhà phía trước của chúng ta. Đó là căn nhà số 19 trên trục đường số 5 và đây là trục đường số 5 nha còn trục đường này à, hiện tại ở đây là cái đường bằng cờ cho nên chúng ta có thể di chuyển tất cả mọi hướng đều được thì bây giờ chúng ta hãy vào bên trong căn nhà và đây là phía trước căn nhà nha cả nhà thì à, cái nhà thái thì ở phía trước căn nhà có lối có vỉa hè là 3 mét cái nhà thái từ vị trí này nha cả nhà từ vị trí từ vị trí này đi vào bên trong này là 3 mét à đây từ vị trí này từ vị trí đó đi vào bên đây là 3 mét này cả nhà 3 mét rồi thì chúng ta hãy đi vào bên trong luôn ạ à. và đây là hiện tại bên trong căn nhà thì à, căn nhà này bao gồm à, có thông, à, thông số như sau đó là ngang 5 mét sâu 14 mét thì tổng cộng là 70 mét vuông và đã được hồng công nha cả nhà số đã được hồng công căn nhà này bao gồm một phòng khách hai phòng ngủ một không gian bếp và một phòng vệ sinh à, bao gồm có một giếng trời và một lối thoát hiểm phía sau 2 mét lối thoát hiểm phía sau 2 mét nha cả nhà và đây cả nhà à, hãy à, xem tất cả không gian ở phía trước của chúng ta hiện tại mình đang đi à, phía phía trước đây nha đây là không gian không gian bếp ở đây hiện tại cái nhà thấy ạ sau khi khi mà cái nhà mua thì tất cả nội thất ở đây được chủ nhà ở lại hết nha đây là không gian bếp này đó, đây là không gian bếp bếp ở đây và tất cả nội thất chủ nhà đều lại cho chúng ta và việc mà chúng ta mua xong chúng ta chỉ việc là chọn vừa vào ở nữa thôi là được rồi đây, đây là từ nhìn nhìn từ hướng bên ngoài đi uh, bên trong nhìn ra bên ngoài anh em thấy không ạ với vị trí uh, với căn nhà ngang 5 mét thì cửa cũng được khá là rộng ngoài vị trí ngoài là cửa cửa cửa cửa cửa, cửa, cửa, cửa kéo như thế này thì chúng ta còn có một cái cửa đây là cửa sifa nha thế nhà, cửa sifa gọi là một trong những cái loại cửa mà à, có độ an toàn chắc chắn cao rèm rèm này cũng được đỡ lại nha rèm cũng được đỡ lại rèm ở đây thì chủ nhà à, sử dụng hàng chất lượng cao gọi là vai tốt này vai tốt ở đây thì chúng ta có máy quạt à, hơi nước này có tivi này cái vị trí này thì chúng ta đỡ tivi vị trí này chúng ta đỡ tivi nha và nó cửa gì hết và cái nhà này đi cho mình xuống ở đây cho mình trải nghiệm vào cái ờ, phòng ngủ cũng như là không không ờ, phòng vệ sinh thì cái nhà hãy nhìn lại hãy nhìn lại một, một lần nữa và cái không gian trước của chúng ta cái này là cái nhà thấy không ạ đây đây là không gian trước là không gian bếp của ờ, của căn nhà đây đây là hướng từ bên trong nhà mình sẽ nhìn ra rồi đó, cái nhà thấy đẹp không ạ rồi thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đi vào xuống dưới này à, tiếp theo phòng khách và không gian bếp thì à, đó là phòng vệ sinh và đây đây chính là phòng vệ sinh thì cái nhà hãy đi theo chân mình vào đây nha và đây đây chính là phòng vệ sinh thì đối với không gian phòng vệ sinh này thì à, à, mình thấy cũng khá là rộng rồi đó phòng vệ sinh như thế này là được rồi à, đủ mà tắm rửa cũng như là à, làm tất cả mọi thứ ờ, ở đây và đây là cái à, cái khoảng trống khoảng không gian mà chúng ta có thể được máy giặt ở đây và ở đây là cái giếng trời phía phía trên đây là giếng trời máy giặt ở đây và chúng ta phơi đồ ở đây chúng ta phơi đồ ở đây giếng trời phía phía đây nha cả nhà đó, đây là giếng trời rồi chúng ta hãy xuống nhìn xuống phía dưới và chúng ta sẽ đi ra bên ngoài và chúng ta sẽ khám phá những phòng ngủ nha chúng ta sẽ khám phá phòng ngủ rồi đây là phòng chúng ta sẽ đi tới hai phòng ngủ nha phòng ngủ ở đây thì à, lúc nãy mình có nói thì à, tổng cộng là 12 mét vuông hả 12 mét vuông à, mỗi phòng ngủ là 12 mét vuông hai phòng là 24 mét vuông và như cái nhà thấy đây hiện tại thì à, phòng ngủ này á, thì chủ nhà cũng không có trang trí gì nhiều nếu mà trang trí nhiều thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà hiện tại chủ nhà không có trang trí á, cho nên khi mà chúng ta mua chúng ta mua giường chúng ta có thể trang trí và chúng ta có thể làm đẹp hơn bằng những cái ờ, cách bày biện cũng như là trang trí của mình và ở phía bên với ờ, đây trên này thì ờ, có lắp sẵn cái cái mà chúng ta lắp máy lạnh á hiện tại thì chủ nhà không có sử dụng phần này cho nên sẽ không có lắp ở đây tủ quần áo này cũng đỡ lại cho chúng ta luôn nói chung là nội thất thì đỡ lại hết chúng ta chỉ việc uh, xách quần áo lên xách vali lên và dọn vào nhà ở thôi rồi vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài này chúng ta sẽ đi ra ngoài này và đây là phòng ngủ thứ hai ạ à. đây là phòng ngủ thứ hai thì trong phòng ngủ thứ hai này thì chúng ta sẽ có là cái này là tủ quần áo được đỡ lại luôn nha cả nhà tủ quần áo được đỡ lại luôn à, cửa kéo cái này là cửa kéo cửa lùa hai cánh đó, đây là cửa lùa hai cánh nha cả nhà đó cả nhà thấy ạ rồi trên này thì có cái máy lạnh rồi trên này có máy lạnh rồi thì máy lạnh này cũng đỡ lại giường cũng đỡ lại luôn nha cả nhà giường cũng đỡ lại luôn và trang điểm nếu được đỡ lại luôn à, cả nhà thái ạ à. đây là bàn trang điểm thì nói chung là tùy theo cái cách bày biện cũng như là bày trí của mọi người thì sẽ có cách bày trí khác nhau thì cả nhà có thể vừa là làm sao cho nó rộng hơn bằng cách là bằng cách là trang trí lại rồi ở ờ, phía đây với sau này chính là lỗ thêm 2 mét đây là chính là lỗ thêm 2 mét nha cả nhà thì ở đây thì uh, tất cả mọi người đều chừa ra như thế này mỗi mỗi nhà thì chừa ra một mét và hai nhà thì 2 mét à, thì đối đối thức hiếm này là được tính riêng nha sẽ không có nằm trong số đâu số thì chúng ta xây dựng là năm mười bốn luôn đây cả nhà thấy đây đối với khu dân cư này thì à, đối với căn nhà này nằm tại khu dân cư uh, Phú Lợi thì cái nhà biết rồi cái vị trí đất ở đây giá cũng rất rất là cao rồi chắc rất cao mua một nền đất ở đây mà chiều ngang lên sau 14 thì ít nhất là tầm khoảng à, mình nghĩ tầm khoảng là 2 tỷ 9 3 tỷ rồi đó cả nhà à, hoặc là cái thứ hơn đó à, hai nữa là rất là hiếm nha rất là hiếm tức là vị vị trí đất ở đây mà để mà tìm mua thì gọi là rất là hiếm có hình như là không có đặc biệt là trong khu vực này hình như, hình như là không có đâu rồi nhưng mà thì cái nhà đã đi uh, dạo một vòng rồi ha thì uh, trước khi kết thúc video á thì cái nhà hãy thưa trong mình uh, đi dạo xung quanh ở khu vực này uh, cũng như là dạo xung quanh tất cả những cái tiện ích mà kết nối giao thông từ vị trí này chúng ta có thể đi tới đâu tới đâu thì chúng ta sẽ đi dạo và chúng ta sẽ đi tới những điểm đó thì trong vòng bao nhiêu phút thì ờ, vào video này thì nhà sẽ thấy và thì ờ, cái nhà mà muốn mua cũng như là muốn ờ, sở hữu cái nhà này thì hãy gọi cho mình theo số điện thoại Hello. 0972 332 894 xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à. còn bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi dạo một vòng ha dạo một vòng để mà xem được kết nối giao thông và những tiện ích xung quanh ạ